Hai ngày nữa thì giải bóng đá vô địch quốc gia LS năm 2021 sẽ quay trở lại với những trận đấu tại vòng đấu thứ 11. Câu lạc bộ Nam Định đang có phong độ cao, thế nhưng họ sẽ gặp một bất lợi không nhỏ ở trận đấu sắp tới. Với việc đã nhận đủ 3 thẻ vàng từ các trọng tài vì lỗi phản ứng, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ sẽ phải làm khán giả trong chuyến lòng khách của câu lạc bộ Nam Định tới sân Cẩm Phả gặp đội bóng đang nằm trong top 3 là Than Quảng Minh. Đây cũng là trường hợp hiếm hoi trong lịch sử V-League khi một vị huấn luyện viên trưởng bị cấm chỉ đạo do lĩnh đủ 3 thẻ vàng. Sự vắng mặt của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ được đánh giá sẽ là một thách thức lớn với câu lạc bộ Nam Định. Người được thay thế vị trí của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ ở vòng 11 gặp câu lạc bộ Thanh Quảng Ninh có thể là huấn luyện viên Nguyễn Văn Dũng hoặc trợ lý Phạm Hùng